đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người alo ờ anh nè ờ được rồi nghe lời anh đi bữa nay anh bận rồi ngày mai ừ ngày mai anh qua em nha à, à, à thôi ha à, à. ghê vậy nửa đêm nửa hôm Nói chuyện điện thoại không ở trong nhà nói Ra ngoài đường nói chuyện Biết rồi Ngày mai anh qua nha Trời Không lẽ à, thôi thôi Phải đi nói với bà chủ mới được được được Chết cha Lỡ mà nói nói mình đâm chọt rồi sao Mà giờ không nói Nặng cái bụng sao chịu nổi Chết rồi bà chủ ơi Chết rồi bà qua Nhỏ kia Dạ Sao tối không vô nhà ngủ Dạ Hả Mày ra đây mày đứng mày làm gì đây Mày rình gia đình tao hả Để mày về mày nhiều chuyện với lại cái bà bên kia hả Hả Hay là quăng rác qua nhà tao phải không Phải không Cái gì vậy Sao khóc Sao khóc vậy Bà đừng có nói nữa Bà đừng có nói nữa Ủa tao nói gì đâu Bà nói nữa con thương bà lắm Ủa trời đất ơi làm sao? nói gì không hiểu vậy? Gia môn bà bất hạnh quá Em mày làm gì mày khóc giống như đi gia đình có tan nha mày <laughs> Sắp có rồi đó, sắp có rồi Nè nè nè đừng có trù bậy bạn nghe chưa Bà ơi Cái gì? Con tâm sự với bà chút xíu nha thì nói đi mày làm gì thấy ghê vậy Bà ơi con đồng cảm với bà rồi Con hiểu bà rồi Có gì bà cứ tâm sự với con đi Mình đừng có giấu trong lòng như vậy Mày nghe đừng có nhiều chuyện nghe Tự nhiên gia đình tao mà tâm sự với mày chi Con biết hết đó Tại vì bà giấu con thôi <laughs> Bà mà, Chuyện gì vậy Ở nhà chú là dạo này lạnh nhạt với bà lắm phải không Ủa làm sao trời nhỏ này Bà đừng có giấu con nữa Mặt bà là bà giấu con nè Bà giấu con mà đừng có giấu con biết hết Mà rồi. chuyện gì Thì đó cái chuyện đó đó bà rơi đầu bà đi đó bà thấy chưa cái gì vậy bà thấy nó cộm chưa cộm gì cộm chưa nó, nó, nó điên quá đó nó cộm cộm rồi đó con đứng đây con thấy nó cộm lên đó mà là sao đó cái đầu nó sắp mọc hai cái sừng rồi đó mày nín nha mày nín nha tao là con người chứ không phải là thú vật mà mọc sừng nha mày bà đừng có giấu con nữa mày đừng có giấu con con biết hết rồi ông võ đó ông có đó Minh. ở mà làm cái gì vậy tôi đang ngủ mà cái gì vậy ăn trái cây nè Minh. thôi giờ này cũng mệt nghỉ mấy cây biết gì hết bà ni Mặt khùng hả Con nó xuống nó thấy bây giờ mà làm gì vậy Trời ơi, thôi thôi để tôi đừng ăn tự ăn được rồi. thôi ăn này con cần cỡ thôi biết rồi biết rồi lớn rồi ăn vậy con thấy thì lắm bà ơi thôi thôi thôi ăn đi ăn đi mà ừ. ăn ăn gì vậy ăn mặt kìa sao tự nhiên ờ, ờ, đồ kính đáo đâu mà nó mặt ren chứ vậy uống nước nạc ren hả ờ nó kể đi nè bậy bậy bậy bậy bậy đi bậy đi bà cởi ra lỡ ông tiền điện vô đóng tiền cái tiền điện mình tăng nữa đó cái gì mà làm cái gì vậy ôi tôi lại bà bà đừng có làm cái cái nó thấy bây giờ thấy cái gì trời ơi ngày xưa mình nhìn nhau ba bốn tiếng được mà ừ thì hồi xưa còn trẻ nhìn được cũng giờ già quá mà nhìn cái gì nữa bây giờ có con có cái hết rồi mà hey, thôi trời ơi khùng khùng vô vô đây làm cái gì ông làm cái gì ạ tôi hỏi bà có tôi hỏi ông thì có tôi... sao vậy ông nó nghe dạo này tôi thấy khác lạ lắm đó tôi làm gì đâu khác chắc là ở ngoài lén phén gì rồi phải không bậy bạ lén phén cái gì bà ghen quen ẩu ghen tả tôi có quen biết ai đâu mà lén phén chứ nãy giờ làm vậy mà không có một cái chút gì chút gì cái gì cũng biết nói bà tôi với bà vậy đâu phải còn trẻ như hồi xưa đâu thời thanh niên đâu mình này nó tình cảm tình tứ giờ lớn tuổi con cái hết trơn rồi nó lớn rồi nó gặp nó thấy nó cười mình bây giờ mới cười gì cười thì đâu có ai ở nhà đâu gì vậy đó nè bắt đầu em thấy rồi bây giờ lên nè phải nè giật là em hiểu rồi đó điện thoại rung à điện thoại à ai gọi điện thoại ai vậy ai mà gọi mất lịch sự vậy alo ờ à, rồi chiều chiều anh qua ha gì vậy hẹn ai chiều qua vậy à. alo ai vậy ai gọi cho chồng tôi vậy sao giờ này gọi mất lịch sự vậy biết cái giờ này giờ người ta nghỉ trưa không biết phải tế nghị chứ mà biết người ta có chồng có vợ có con còn phải mà mà đâu muốn gọi lúc nào gọi đâu cà chớn hả biết mặt tôi à đừng có gọi lúc này nữa nghe chứ ai giờ nó cúp máy rồi gọi lại em chửi nó lần nữa coi trời đất ơi trời ơi đang quẹo cua hả ừ thôi đang quẹo cua tập trung quẹo đi đừng nghe điện thoại lỡ quẹo té chết khổ nữa à ừ rồi rồi lẹ ha anh đứng anh chờ nghe à rồi ờ ừ, ba nghe em chịu hết nổi rồi tao tức quá để tao ra tao quấn này ấy ấy ơi đâu có được đừng được ba từ từ cái gì từ từ nói tới rồi à, con gian con gian phụ kìa rồi rồi rồi đúng em hết rồi rồi dựng xe đi em tự tự tự rồi quất à. nữa chưa tới rồi đó hà dạ. mệt ha bả đục trời bà bà bà bà bả bả bà cái gì vậy bả bả bả làm cái gì vậy quýnh nó chứ làm gì làm gì quýnh ta cái già mất nết mất nết cái gì trời đất ơi ông nghĩ sao ông cặp với nỗi đáng tuổi con ông vậy trời đất bảy thằng trời con con kia mày là ai mà với bà bánh nó giao bánh giao bánh chi tôi mua bánh nó đem là nó giao cho tôi tôi nhiên mua bánh à kiếm à, chuyện hả kiếm chuyện giả bộ nói mua bánh hả à? trời mày nói gì nó tao cũng được hả trời ơi con này sao mày không minh ra mình mình làm gì mày đánh ra ngoài sao tao đánh nó trời ơi bà bà vừa vừa thôi bà không biết gì dân bà làm tầm bậy tầm ba ta cười mình bây giờ cười gì đâu có thứ mà ăn dụng vậy mà ăn dụng rồi nào không có đâu bây giờ bà, bà bình tĩnh nghe tôi nói nè cái cô này là, là bán cái tiệm bánh nó gần cơ quan tôi đó tôi biết bà là bà bà thích ăn bánh phô mai thành ra tôi mới đặt cổ đem bánh phô mai lại cho tôi bởi biết hôm nay ngày gì không ngày gì ngày sinh thần của bà đó trời ơi ngày sinh nhật của mình mà cũng nhớ nữa nhật em mà chứ còn gì nữa tôi đặt người ta làm bánh mấy bữa nay rồi dành cho bà cái sự bất ngờ ai về đâu bà chưa gì hết mà nghĩ tầm bậy tầm bạ làm chút xíu nữa là tôi xấu hổ rồi thấy không sao đó anh nói, nói trước nghe em đúng rồi cô bánh giao cho chú cô ờ cảm ơn uh... cảm ơn con ừ? đánh lộn không lộn gì lộn nghe lời ai mà mà nói mà đánh ghen tôi vậy hiểu lầm thôi mà nghe con này nè mày thấy không mày thấy không thấy gì mày ấn tượng không ấn tượng cái gì chú làm dấu ấn trong sinh nhật bà đó dấu dấu ấn cái gì chứ chút xíu mày thấy ông xuống sát là tao đánh người ta rồi đấy chưa ờ, mày riết rồi mày ở với chủ mày mày giống nó quá trời quá đất à mày qua đây mày thấy không mày làm cho gia đình tao tan nát đi về mày ấn tượng thôi ấn Ôi. tượng cái gì thôi đi bà ơi bây giờ tôi năn nỉ với bà nè hôm nay là cái ngày sinh nhật của bà bà làm ơn bà hiền dịu bà thùy mị bà nhẹ nhàng chút giùm tôi được không dạ được nè chúc mừng sinh nhật của bà happy birthday ừ. Thanh kìa ông xã ừ. <laughs> Thương ông xã quá trời đất thương vậy đó On ra